Xin chào mọi người ha, tôi là bác sĩ Phát Và hiện tại bây giờ là tôi đang đứng tại cái bệnh viện mà tôi đang thực hiện nhiệm vụ Và lúc này là gần 11 giờ đêm, ngày 17 tháng 8 ha. Thì thật sự nhiều nói, có nhiều clip tôi khuyên mọi người là tiêm vaccine đi Và mọi người vào comment là vaccine vaccine tàu, mình tiêm đi này nọ Và thậm chí có những người chửi bác sĩ luôn là nói bác sĩ tiêm là những tiêm vaccine Anh, vaccine Mỹ đó, rồi tiêm vaccine Tàu đó, rồi để cho dân tiêm hay này nọ thật sự mọi hiểu nghĩ như này ha những người mà y tế tiến đầu á người ta tiêm á là từ tháng tư tháng năm rồi mà để đến bây giờ mà tiêm nữa thì rơi rụng không có còn người nào mà để phục vụ được hết nên từ cái thời điểm mà tháng tư tháng năm ấy làm nhiều cái vaccine mà Verocell hay này nọ với lại nếu mà mọi người tìm hiểu kỹ á mọi người cứ vaccine tàu vaccine tàu nếu mình mọi người tìm hiểu kỹ như vậy nè cái vaccine Việt Nam mình đang dùng á là vaccine của thằng Sinopharm và cái hiệu quả vaccine Sinopharm á là trên 70% tức là nó ngang nữa và nó hơn một ký so với vaccine Ajax nữa đúng không thì cái việc lựa chọn viên vaccine á thì bác sĩ nói thật sự là lựa chọn của từng người không có ai ép buộc ha mọi người thích tiêm thì tiêm không có ai ép buộc mọi người muốn tiêm mọi người cứ đăng ký tiêm và đến ký tiêm và đăng ký tại trung tâm y tế địa phương của mình đó và tiêm nha tại sao mà bắt buộc bác sĩ phải hầu như không phải có một mình tôi không phải một mình bác sĩ phát này khuyên mọi người tiêm vaccine đâu và mọi người gặp tất cả những người bác sĩ nào đang thực hiện làm nhiệm vụ những bác sĩ nào chính danh thật sự đều khuyên mọi người tiêm vaccine không có ai rảnh mà thật sự để để để để để nói mọi người khuyên tiêm vaccine cả tại này là chuyện của mọi người mà đúng không nhưng mà đã ghi nhận quá nhiều rồi tình trạng quá khắc nghiệt rồi mọi người hiểu không thứ nhất là mình phải 5k tuyệt đối trong cái giai đoạn này hạn chế tiếp xúc với những người lạ xem người lạ là f không đi thứ nhất là 5k cái thứ hai là ăn uống bồi bổ để tăng cái kháng thể cái thứ ba nữa để mình đó là bật cái vaccine cái vaccine đừng có để đừng có để bệnh điều trị để bệnh thì tùy cơ địa có những cơ địa không sao có những cơ địa nó trở nặng trở tay không kịp mọi người ha không phải một mình riêng bác sĩ này khuyên mọi người tiêm vaccine đâu và hầu như những người bác sĩ nào đều chính danh đi đã đều mọi người tiêm vaccine vì đó là giống như tạo kháng thể cho mình mình bảo vệ chính bản thân mình đúng không những người bác sĩ người ta đâu có rảnh đâu mà đứng kêu mọi người mà tiêm vaccine đi tiêm vaccine đi bây giờ mọi người tiêm là chuyện của mọi người chuyện của tôi là tôi điều trị mà tại sao người ta lên facebook lên mạng xã hội này nọ hầu như là kêu mọi người kêu tiêm vaccine đi kể cả tôi là bác sĩ Pháp và có những người đàn anh trong nghề ví dụ như bác sĩ Trương Hữu Khanh là nguyên trưởng khoa nhiễm bệnh viện Nhi đồng một ha cũng mọi người chắc cũng cũng có hiểu bác sĩ Khanh đã về hưu rồi mà bác sĩ Khanh vẫn khuyên mọi người hầu hết là tiêm vaccine vẫn năm cao và bác rất là nhiệt huyết trong cái công tác phòng chống dịch đúng không nên mọi người hãy suy nghĩ kỹ còn cái việc tiêm hay không thì tùy mình lựa chọn ha còn đối với bác sĩ khuyên vẫn bây giờ là thứ nhất 5 k cái thứ hai là ăn uống tăng kháng thể cái thứ ba là tiêm vaccine càng sớm càng tốt mọi người ha bảo vệ mình đó nha